Kỳ Lan trân trọng giới thiệu bộ răng được đúc bằng vàng nguyên khối ao 750 đến kim cương trắng và kim cương đen đây là một bộ răng à, gọi là bộ riêu à, để mà mình bọc lên cái hàm răng của mình Kỳ Lan thực hiện cho chính bản thân mình để làm mẫu à, để quý khách xem chi tiết cận cảnh nhé à, và Kỳ Lan làm luôn cả hai hàm hàm trên và hàm dưới và tùy vào nhu cầu của chúng ta à, có thể là làm một <laughs> hàm hai hàm hoặc là một hàm chúng ta làm à, 4 răng hai răng cũng được thường thường thì à, mọi người hay làm là 6 răng một hàm mà kỳ lăng thực hiện là ở đây của mình là 8 răng à, tính làm hết luôn nhưng mà hết luôn thì ở trong ở ngoài nhìn vô đâu có thấy đâu mình làm 8 răng thì ở ngoài ở ngoài ở đến chính diện nhìn vô đều thấy full luôn che hết răng luôn nên không cần thiết phải làm full hàm trên và full hàm dưới